03 và con 69 này và còn 35 ngày hôm qua thì chúng ta có ba con nô hai nháy anh em nhé ba con nô hai nháy đô cặp của chúng ta đều có cặp 2277 này và 7227 thì nhìn sơ qua thì chúng ta cũng chỉ có hai cặp lô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 trắng bảng luôn đó chia buồn với anh em trên kênh chúng ta ngày hôm qua anh em nhé lô đề mà không phải là chúng ta ngày nào chúng ta cũng chiến thắng và thành công được đó. thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình à, tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta tham khảo anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào không thì thôi anh em nhé thì mọi người cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu này của chúng ta chạy trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày thứ tư này kết hợp với càng luôn anh em nhé thứ năm ngày 13 tháng 4 này chúng ta lấy cái giải ba này cho mình con cuối cùng hai con cuối cùng này ở giải 3 ghép vào với nhau chúng ta có bộ đề và 4 này càng thì chúng ta lấy ở cái giải 3 luôn này chúng ta có càng 5 và 6 này bộ đề 34 ghép lần lượt của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 ghép theo đường mũi tên này để chơi cho ngày 14 tháng 4 này ngày 14 tháng 4 của chúng ta đề về 34 thì chúng ta đã ăn được con đề 34 này trong bộ đề 34 càng của chúng ta càng 534 thì chúng ta ăn được cái càng 5 này tiếp tục cái đường cầu của chúng ta thì có bộ đề 14 này bộ đề 14 càng 9 và 4 này 141 191 646 và 696 để chúng ta chơi trong ngày 15 tháng 4 ngày 15 tháng 4 của chúng ta đề về 14 thì chúng ta đã ăn được con đề 14 này trong bộ đề 14 càng của chúng ta là càng 414 thì chúng ta cũng ăn cả càng tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 34 343 này 393 này 848 này 898 càng và chúng ta càng 2 càng 5 để chúng ta chơi cho ngày 16 tháng 4 ngày 16 tháng 4 của chúng ta đề về 48 thì chúng ta đã ăn được con 48 này và ăn trong bộ đề 34 càng của chúng ta càng 2 248 thì chúng ta ăn càng ăn được cả đề tiếp tục cái đường cầu này để mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có càng 2 càng 5 này bộ đề của chúng ta bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì 030 này 080 này 535 và 585 đường cầu này của chúng ta thì có 8 số kết hợp với lại càng 2 càng 5 cho mình em nhé chạy ngày thứ tư trùng cầu thì anh em vào tiền không thì thôi đây là cái bộ đề thứ nhất về cái đường cầu đề của chúng ta nữa thì anh em để ý luôn đây này đường cầu này của chúng ta thì à, chạy từ ngày thứ năm anh em nhé thứ năm này chúng ta lấy con à, đầu tiên bộ số thứ ba ghép với lại hai con ở giải 7 này đều lấy bóng cho mình anh em nhé 9 ở đây chúng ta có 9 bóng 4 này 3 18 thì chúng ta đều lấy bóng cho mình 3 bóng 8 8 bóng 3 chúng ta ghép con 9 và con 4 xuống hai cái cặp này anh em nhé thì ghép thì chúng ta có chạm dàn đề này Dàn đề 16 số ghép lần lượt của chúng ta thì 939 này và 989 434 và 484 Ở đây thì chúng ta có hai con 8 và hai con 3 thì chúng ta bớt đi được 8 số anh em nhé Thì chúng ta chỉ còn 8 số thôi để chơi cho ngày 14 tháng 4 này Ngày 14 tháng 4 của chúng ta đề về 34 thì chúng ta đã ăn được con đề 34 này Trong cái dàn 16 số tiếp tục cái đường cầu này ở đây thì chúng ta có 4 bóng 9 6 bóng 1 và 0 bóng 5 này một và 5 ghép lần lượt thì chúng ta có 404 này 454 464 và 414 9 của chúng ta thì có 909 này 959 969 và 919 16 số để chúng ta chơi trong ngày 15 tháng 4 ngày 15 tháng 4 của chúng ta đề về 14 thì chúng ta đã ăn được trong cái dàn 14 này 16 số tiếp tục cái đường cầu này ở đây chúng ta lại có 9 bóng 4 này 9 bóng 4 8 bóng 3 một bóng 6 ghép lần lượt của chúng ta thì có 919 này 969 939 và 989 4 của chúng ta thì có 414 này 464 434 và 484 16 số để chơi cho ngày 16 tháng 4 này Ngày 16 tháng 4 của chúng ta đề về 48 thì chúng ta đã ăn được con 48 này trong cái dàn 16 số anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này để anh em chơi và tham khảo thì chúng ta có hai bóng 7 này ở đây chúng ta có 7 vòng 2 không vòng 5 ghép lần lượt của chúng ta thì có 202 này 252 22 đi cặp vùng con 77 này 272 7 ở đây thì chúng ta có 707 này và 757 77 22 và 727 thì dạt trên chúng ta quá rồi thì đường cầu này của chúng ta rút gọn đi còn 2 4 6 8 10 12 số anh em nhé kết hợp với lại cái bộ đề 03 cho mình anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đó đây là cái dàn đề thứ hai về đường cầu lô của chúng ta thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ là con 24 à, anh em nhé song thủ của chúng ta thì là 0440 Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 17 tháng 4 chơi trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé. Mọi người uh, trùng cầu thì mọi người uh, vào tiền không thì thôi. Nó đen thì mọi người cũng tham khảo. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì nó cũng là cái ngày đầu tuần thì uh, mọi người cũng để ý cho mình anh em nhé cá nhân thì sẽ bắt cho em là cái chạm 2 chạm 7 này dàn đề thì ngày hôm nay của chúng ta thì nó có um, rơi vào gần 20 số anh em nhé kết hợp với lại càng hai càng 5 cho mình không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên tham khảo thôi không có gì là chắc chắn anh em nhé tất cả những con số này thì đều có cầu kèo ra hay không thì do hội đồng số số quay mọi người cũng để ý cho mình nhé thì mình cũng chúc tất cả anh em ở trên kênh của chúng ta và Zalo trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta chiến thắng và thành công. Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều lành em nhé.